tăng về hướng bơm chín lít đỡ có thể phụ bơm chín lít đỡ những tuần giao tranh quan trọng cũng như là những cái, cái khúc mà mình chặn cổng anh em thì mình có thể đặt bơm chín lít nó hiệu quả hơn nha anh em đó và đây là sau khi cả tăng mắt chưa ta đây thiếu thiếu đây sau khi tăng mắt đường bảo vũ này mà thì uh, khải ờ, được uh, như thứ này trong lúc nãy ủa nhớ lúc nãy máu khải 5 k 3 mà sao giờ còn có 5 k trời cứ như là mình bị uh, bị bị bị lát đếm gì vậy ta ủa à trương thanh trương hà ngáo quá trương <laughs> nay à, được 8 sĩ top 1 mà lo gì đúng rồi hôm nay được 8 sĩ em ơi còn lại anh văn đoàn chưa donate thôi còn lại anh minh tiến donate rồi Vương Rương Gia Tảo không mở được gì đâu Ken Nguyễn ơi Đó Khải nhớ năm k ba máu Đó máu Khải khá là đẹp luôn em ơi Tầm này Khải tăng điểm cửa này là khá chuẩn rồi Lực tay à, quá đẹp rồi Ok Sau khi tăng mắt đường bạo vũ thì lực tay Khải à, với 5 kỹ năng cũng có với năm kỹ năng cũng có nè mày đây một kỹ năng cũng có hai kỹ năng cũng có đó kèm với dòng băng hội nguyên sói là ba kỹ năng cũng có và ngày hôm nay là vừa rồi là top 1 tống kim luôn nè vừa rồi là top 1 tống kim luôn nè không biết anh em có để ý không nhá vừa rồi là top 1 tống kim luôn đó rồi đó cho anh em xem vừa rồi top 1 tống kim là khoe lên kênh ngay liền luôn đó đây cho anh em xem top 1 tống kim này <clears throat> Rồi số điện thoại Long Hà là xong Đây, tóm một tấm kim này cho anh em xem Đâu là đơn giản này, hôm nay tóm một tấm kim này Nó phải, nó có sách mắt có trứng Đó, khoe ngay <laughs> Thấy chưa Đó, hôm nay được tóm một tấm kim đó anh <laughs> em tấm hai vòng ngàn mấy nữa mà sợ Rồi ok Bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục là à, Như lúc nãy thì Khải đánh với hướng là bom loi sát mắt Nhưng mà lần này Khải sẽ dư điểm Khải sẽ đẩy về hướng uh, bom 9x luôn Đấy mắt bom 9x luôn nhỉ em Khá sẽ đặt bom 9x và kèm với lôi Kèm với lôi Và Khá sẽ đứng ờ, canh cổng cũng như là Khá đây biết lẻ Khá hợp hiệu quả luôn Ôi biết tình Ôi Tinh xong thì chỉ được một một hướng thôi em ơi Ui Điểm tâm này thì không tăng đủ em ơi Ủa Tăng hướng bom là hết điểm rồi Lấy gì mà tăng đây What the hell Cái này là phải như thế nào Mình phải canh cho nó hợp lý rồi nè em ơi 25 năm hết thì chỗ này chỉ được có 8 điểm thôi ok kiểu này là bom chín nít không được mát đâu em ơi không được mát bom chín nít rồi mình sẽ tăng cho nó tương tương đối một tí không mát được lúc nãy khải nghĩ là khải có thể tăng mát 25 bom chín nít luôn mà không mát được em ơi thiếu điểm thiếu điểm quá tại 162 là khải được 248 điểm biết sao tại vì nhiều anh em xem trên like khải hiểu cũng như xem video á không hiểu tại sao là khải với 162 điểm thôi mà khải rất là nhiều điểm nhưng lúc nãy anh em thấy không 204 mấy điểm ghê không thì tại vì là khải anh mát hết tất cả anh em nói chung là khải mát hết vào năm một tịch 15 cuốn này rồi uh, điểm Evan này nọ tất cả mắt hết này Rồi uh, điểm uh, bí tịch mật tịch từ 1 đến 20 mắt hết luôn Nói chung lại khải mắt hết toàn bộ không gì không gì mà không mắt luôn nè đó mắt hết tất cả này à, điểm kỹ năng cũng như tiềm năng khải khá là cao rồi khải tăng lại cái kiểu này phải tăng cho tương đối này mà chắc là tương đối uh, mỗi bom khoảng 15 điểm kèm với kỹ năng là mỗi bom khoảng 20 điểm còn lại tăng 9 ít là hợp lý không đủ điểm này mà không đủ điểm cái này tính sẽ nhẹ nhẹ sơ sơ thôi sợ không đủ điểm em tương đối vào cái ờ, <clears throat> mọi thứ là hiện tại 13 14 thì nó khoảng đang 8 điểm đang tới điểm bom rồi và bom trên nít này một một một cái bom thì tăng một năm bom thì được bom trên nít nè đó nó nghiệt vậy này tăng không được này không là là mình phải xây vòng cứ năm bom thì mình muốn tăng được bom trên ít đó ok chúng ta đẩy mạnh hơn tí hai hai hai hai hai bảo <laughs> innova vô tới đúng rồi nè đang vô tới này. đang vô tới đất liền này tầm này là âm âm luôn nè nãy là nhà khải cũng rầm rầm luôn rồi được 11 điểm chín ít đâu cái này hơi căng nha không đủ mát được không mát được nè 18, 13 cộng 5 là 18 Rồi hết điểm rồi Đây không đủ điểm anh em ơi Chỉ được uh, ờ, 14 điểm cộng với 5 là được 19 Cũng được anh em nha Không lên được 20 nữa anh em à Không lên được 20 nữa Quá nhỏ, quá nhỏ, quá nhỏ Này phải lên một cấp nữa thì nó được 20 một cấp nữa thôi ok cái này mình sẽ đợi về bơm lôi mát trước đi mình sẽ vừa đặt một lôi một lôi và một chín x một lôi một chín x để mình có thể ờ, đánh tống kim nha nè đó như khải có tính toán thì một lôi một chín nít sẽ là một lôi một chín nít nhưng cách bước cao của khải thì ờ, cứ giải mà làm thôi một lôi một chín nít thôi rồi một lôi đâu bom lôi đâu xuyên uh, ờ, lôi rồi 18 này em 4 em 5 đó thì cứ một lon một chín nít một lon một chín nít thôi chứ tầm này không có đường tính rồi ờ thiếu cấp quá thôi không sao nè hôm nay thiếu đi thiếu đi thiếu điểm quá hôm này khả tăng à, chuyên bom lôi thì nó là thiếu điểm rồi nói chung là không mát được khó khăn quá rồi <clears throat> cho nó chuyên mắt cái lôi thì được 25 chón và cái này là 19 chón nữa là nói chung là nếu mà đặt à, phụ trợ với nhau thì có thể được 35 à, chón nè gì gần 45 chón gần 45 chón khá hậu quả đó, gần nếu đặt hai cái dính một chùm một chỗ thì có thể là chỉ cần dính vào một cái là dính 45 44 chó nè đó cứ đơn giản như vậy thôi nên là Khải đang sẽ cố gắng là hiệu quả hay là Khải xử hai cái một lúc đó nè ví dụ như Khải đặt này ví dụ Khải đặt bom này đây bom này bom này từ nha Nên Khải sẽ cho nó 4 F5 này 5 F6 này rồi đây nếu mà đánh ờ, trận cổng thì Khải sẽ đánh hai bom đó anh em thấy không cái bom chín đít nó bị delay này mà delay gần nó bảy bảy 8 giây lận thì Khải có thể kèm nó là một bom chín đít và hai bom lôi thì sau khi hai bom lôi xong thì có thể ba bom lôi thì Khải sẽ đặt lại bom chín đít đó anh em thấy không nó bị delay này nè chứ không phải như những server khác đó rồi cứ một bom ờ, chín 9 và kèm với ba bom lôi là một cái bãi như thế này để vô chỉ cái banh thôi nè chỉ cái banh thôi đó ok chưa rồi hiệu quả đó rồi, anh em xem video đừng quên cho khảo like chia sẻ anh em ơi và nếu không họ không muốn muốn ghét thêm thì mình có thể tăng thêm một cái bom độc độc hoặc băng sắt đó mà thứ một một nó còn rất là khó chịu đó nè một thứ một một nó rất là khó chịu nè họ sát nữa này trò độc sát nữa này đó độc sát này đó rồi này là băng sát này một thứ một một thôi cũng rất là khó chịu đó ví dụ như này f 5 này f 6 này f 7 này f 8 này F9 này Đó Mọi thứ một cái Rồi Dính vô cái bom này cũng khá là khá là mệt đó nè Mọi thứ một cái <laughs> Hiệu quả chứ Giỡn hoài Đó Mà đồ dính chuột F8 F9 là tách người rồi nè, Má nhỏ dữ người ta Tách đến người tách đến quá Tách đến người sao chịu được chung là F8, uh, 89 điểm người không ok Rồi sẽ cho cái F này F4 F5 4 F5 F3 là bên kia rồi F3 bên này rồi F4 đúng không F4 5 Còn thiếu cái bom này nữa F8 không được rồi F9 cũng không được Ok kiểu này là nghiên cứu lại F, F5 à, bom 9X nè Rồi F6 à, là bom lôi nè Đó F7 là bom uh, à, banh nè Rồi bom độc là F Rồi thiếu thiếu bom nhiều cơ luôn nè chung là mình muốn đặt một lần nó nhiều bom nên hiệu quả <laughs> nhưng mà canh quá dạ. bảy bom độc này khó nhỉ tại vì là mình không thể nào đặt hết một tất cả mớ bom này được khó lắm à, ok cứ cờ nó đi cái này mình tính xong banh nữa này trời ơi nhiều bom quá đái luôn à, ok chung là sơ sơ vậy thôi em ơi chung là banh chọn với chín ít thôi à. à nếu mà vậy đúng không f 5 là chín ít này rồi loi lá chón này lòi lá chón này động này với banh thôi cũng được ok ok được rồi được rồi chúng ta sẽ dùng đó là F4 F5 F6 F7 F4 này F5 này F6 này bốn banh bốn bùa thôi. đó ok cho nó kẹt bó kẹt nó tông kim khá là ngon nè cứ bốn bốn cứ bốn ngay là được rồi rồi ok sau khi có tính sơ qua nhiều đó là ok nè mày đặt năng bốn bốn bùa bốn bom được rồi đây cho nên em nhìn sơ qua điểm tiềm năng kỹ năng của khải anh em ơi đó <clears throat> hiện tại khả năng có năm kỹ năng cũng có và bài 18 trong phái và 25 bảo vũ quá đẹp hôm nào làm một trận tống kim full bom từ đầu đến cuối trận xem được tốt không khải full bom từ đầu đến cuối trận không đánh bảo vũ à? khó lắm nữa. phải kết hợp thêm bảo vũ nữa mình mới ghét được chứ đẹp bom thì bom tầm này cũng chưa mát hết được mới có tương đối này mới cái 14 thôi này và cái này cũng mới cái 10 18 18, 19 Đừng khó mà mát được Bom này mà, mà nó mà qua một điểm 15 anh em Thì uh, những điểm 16, 17, 18, 19, 20 Thì không cần tăng mấy cái điểm này nữa Tại vì mấy điểm này mát rồi, nhưng mà à, cũng còn khuya Rồi ok Chung xuống đảo em ơi Ok em ơi sao xuống đảo thì bây giờ chúng ta xuống đảo nè Đó Xong hồi à, tìm hiểu thì đó lực tay khá, khá là cao luôn nè đánh tung kim quá là chất luôn Rồi, ok khả súng đã nha mọi người anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha và đừng quên nhấn nút vào thông báo để theo dõi trực tiếp những buổi video trực tiếp của Khải vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày nha nè. Ờ ừ, bom trên delay nên khó lắm, khó tốt lắm. Chuyên bom trên delay khó chịu lắm.